thị trường vàng, forex, chứng khoán Mỹ, dầu của kênh đầu tư TGC tuần cuối cùng của tháng 7. Như quý biết rồi, thì tuần qua một tuần giao dịch chúng ta cũng khá thành công đúng không? Chúng ta mua cậu vàng ở vùng 168x và chốt lời khi nó tăng lên vùng 2530. Đây là một lệnh mua thành công và chúng ta không nằm trong thị trường quá lâu. Tuần qua thì chứng khoán Mỹ cũng biến động như kỳ vọng của chúng ta. Thị trường breakout cái vùng ờ, kháng cự và tiến lên một vùng ờ, kháng cự mới. Có thể nói xu hướng tuần qua thị trường đi khá là mượt, giao dịch của chúng ta cũng ờ, tốt. À, chỉ số DXY cũng đã đảo chiều đi xuống. À, lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng đã hình thành mô hình vai đầu vai như chúng ta dự kiến và đang bắt đầu break out đi xuống. Có thể nói là xu hướng thị trường thì khá là thuận lợi. À, trong tuần qua thì tin tức của thị trường Tuần qua thì đầu tuần chúng ta có thông tin của CPI của New Zealand thì tiếp tục hòa chung với việc ờ, tăng ờ, CPI tăng mạnh của các thị trường khác. CPI của New Zealand tuần quý trước thì quý vừa qua thì cũng tăng 1,7%. Về thông tin mạnh thì chúng ta không có nhiều thông tin mạnh ở ờ, tuần qua. Vào ngày thứ hai thì chúng ta không có thông tin nào mạnh của Mỹ cả. Đến ngày thứ ba thì thông tin của Mỹ à, cho chúng ta thấy đó là cái giấy phép xây dựng thì chúng ta thấy giấy phép xây dựng bắt đầu có dấu hiệu phục hồi đấy tức là không giảm thấp 1,6 ờ, triệu giấy phép mà cấp mới là 1,9 triệu giấy phép à, từ gần tương đương với tháng trước là 1,7 triệu giấy phép à, lượng nhà khởi công mới thì có sự sụt giảm nhưng nó sụt giảm không quá nhiều so với dự kiến từ mức 1,59 triệu uh, của tháng trước xuống 1,56 triệu Ờ, tuần qua thì tâm điểm của chúng ta có lẽ chính là cái việc nâng lãi suất của ngân hàng trung ương châu Âu à, châu Âu thì chúng ta biết ngân hàng trung ương Nhật thì tiếp tục duy trì mức lãi suất ở âm cái này Nhật hiện nay đang là ngân hàng trung ương duy nhất trong nhóm G7 là duy trì chính sách lãi suất âm còn ngân hàng trung ương châu Âu có một mức đột phá tăng lãi suất là 0,5 điểm phần trăm à, so với mức dự kiến các chuyên gia 0,25 điều này thì thúc đẩy đồng euro phục hồi Với thị trường Mỹ thì ờ, các chỉ số nhà tuần qua đa phần ở mức là trung tính hoặc xấu. Ờ, doanh số bán nhà cũ thì ờ, giảm, giảm khá là mạnh từ mức 5,4 triệu giao dịch của tháng trước xuống 5,12 triệu giao dịch của tháng này. Và một điểm nữa quan trọng nữa là của Mỹ là vào phiên thứ sáu đây. Phiên thứ sáu chúng ta nhìn thấy là hầu hết chỉ số PMI của khối dịch vụ là của các nước từ châu Âu đến Mỹ đều sụt giảm và sụt giảm xuống ờ, mức là dưới 50. Điều này cho thấy là cái ờ, việc thu hẹp thu hẹp sản xuất bên khối dịch vụ. Đấy, chúng ta phải hiểu. Khi nó đứng ở trên 50 thì đang là mở rộng nhưng dưới 50 là thu hẹp và đấy là lý do mà uh, cái lo ngại về tăng trưởng kinh tế có thể rơi vào suy thoái nó kéo sụt giảm chứng khoán phiên cuối tuần và vàng bật lên mạnh mẽ khi mà nó trở thành hầm trú ẩn. Chúng ta nhìn chỉ số PMI dịch vụ của Pháp này thì sụt giảm này xuống 52 này, nhưng của toàn châu Âu này, của Đức này xuống 49 này. Đấy. Của toàn châu Âu thì xuống 50,6 này, đặc biệt là của Mỹ này sụt giảm từ mức 52,7 tháng trước xuống 47 rất xa so với kỳ vọng năm 2. Có thể nói hiện nay à, về thông tin cơ bản thì chúng ta đang có những thông tin tốt xấu đan xen. Đấy, những thông tin xấu thì được khuếch đại gần đến mức cực đại, còn thông tin tốt thì chưa xuất hiện. Nhưng có lẽ những lúc xấu nhất là lúc gió có thể đảo chiều. Chúng ta biết là lạm phát của Mỹ tháng qua tăng rất là bất ngờ lên 9,1%, có thể là gọi đấy là đỉnh của lạm phát. À, ngắn hạn, trung hạn, ngắn hạn thì không đúng ạ, trung hạn. Tức là trong vòng à, 4 đến 6 tháng tới thì cá nhân tôi đánh giá là 9,1% là mức đỉnh của lạm phát rồi. Còn chúng ta biết giá năng lượng và giá các loại hàng hóa cũng đang à, quay đầu giảm giá thì hoàn toàn cái áp lực giá nó sẽ phản ánh lên CPI trong vòng 1 2 tháng tới. Thì vì CPI thì luôn đi chậm hơn giá hàng hóa tầm 2 3 tháng mà. Chúng ta biết giá dầu đã quay đầu giảm giá từ tháng 6 rồi thì khả năng CPI của tháng 7 và tháng 8 sẽ hạ nhiệt và CPI tháng 7 được công bố đầu tháng 8 chúng ta sẽ nhìn thấy rõ điều đó. Một mối quan tâm nữa của thị trường đó chính là lãi suất. Thì có lẽ cái việc châu Âu tăng lãi suất là mặc định rồi. Và cái việc châu Âu tăng lãi suất 50 điểm phần trăm thì nó hơi lớn so với dự kiến của giới đầu tư ban đầu. Còn hiện nay tâm điểm sẽ đổ dồn vào tuần tới. Tuần tới chúng ta có khá nhiều thông tin quan trọng và đặc biệt có hai thông tin rất là quan trọng trong tháng. Thứ nhất là thông tin về cuộc họp của FOMC, thứ hai là GDP của Mỹ để giới đầu tư muốn chờ đợi à, hai thông tin đó trong tuần trước khi quyết định xuống tay trong uh, cái xu hướng trung hạn. Thì uh, tuần tới thứ hai nhé thì chúng ta không có thông tin nào quan trọng được công bố. Thứ ba thì chúng ta có uh, doanh số nhà chờ bán. Lượng nhà mới chờ bán thôi, doanh số bán nhà mới dự kiến không thay đổi nhiều vẫn ở mức là hơn 600.000 giao dịch. À, vào ngày thứ tư thì à, buổi tối thì chúng ta có thông tin đơn đặt hàng hóa lâu bền dự kiến sẽ sụt giảm. À, nhưng quan trọng nhất của chúng ta đêm ngày thứ tư chính là cuộc họp FOMC. Trong cuộc họp này thì hiện nay giới đầu tư đang đánh giá là Fed sẽ tăng lãi suất 0,75%. Điều này là khá là phù hợp. Nó khác hoàn toàn với khi Fed mới công bố khi Ờ, Bộ Tài chính mới công bố cái CPI thì lúc đó cái đánh giá phép tăng lãi suất 1% lên rất là cao, hơn 90% khả năng. Nhưng sau đó chúng ta biết đấy, ờ, phát biểu các chủ tịch Fed thì cho thấy là không có nhiều khả năng phép tăng lãi suất 1% và đặc biệt chúng ta biết chủ tịch Fed Bullard, người ờ, diều hâu nhất trong các chủ tịch Fed thì cũng đã phát biểu là Fed mức tăng 0,75 là hợp lý, không có khả năng phép tăng 1% thì rõ ràng là người diều hầu nhất đã không ủng hộ quan điểm đó thì chắc là các uh, chủ tịch Fed cũng như vậy thôi. Do vậy, cái mức Fed tăng lãi suất mặc định là 0,75 là đã được thị trường phản ánh. Nếu vì một lý do gì đó mà Fed tăng thấp hơn 0,75 thì nó sẽ trở thành tin tốt. Nhưng xác suất đó là ít xảy ra và việc Fed tăng 1% cũng nhiều khả năng không xảy ra. Và chúng ta sẽ chờ đợi cái uh, cuộc họp báo của chủ tịch Fed những bình luận của chủ tịch Fed trong cuộc họp báo có lẽ nó sẽ quan trọng hơn cái việc tăng lãi suất 0,75 vì cái lãi suất 0,75 là thị trường đã mặc định rồi và đã phản ánh hết vào thị trường rồi trừ khi số liệu Fed tăng lãi suất nó thay đổi so với mức 0,75 thì nó mới ảnh hưởng đến biến động nếu cao hơn tức tăng 1% thì sẽ gây ra áp lực xuống giá đối với các thị trường tài chính và vàng ngược lại thấp hơn mức 0,75 thì sẽ là thúc đẩy sự tăng giá của tài sản còn nếu mà đúng 0,75 thì thị trường sẽ chú ý đến cái phát biểu của Chủ tịch Fed, ngài Powell để tìm manh mối cho những cuộc họp tiếp theo và cái chính sách của Fed trong 5 ờ, tháng cuối năm. Đó là về cuộc họp của của ờ, của của FOMC. À, ờ, và điểm một điểm quan trọng nữa vào tối ngày thứ năm vào 7 giờ 30 chúng ta sẽ có thông tin về cái GDP của Mỹ. Cái thông tin GDP của Mỹ quý này thì rất được chờ đợi. Bởi vì sao? Quý trước Mỹ đã GDP đã sụt giảm 1,6% rồi. Quý này đang kỳ vọng là hiện tại giới chuyên gia kỳ vọng là tăng trưởng 0,4%. Nếu GDP của Mỹ tiếp tục tăng trưởng, tức là ở mức dương thì điều này nó đập tan cái suy nghĩ là nền kinh tế Mỹ là chính thức được xác nhận bước vào suy thoái và vẫn hoàn toàn có cơ hội là tránh khỏi suy thoái thì giới đầu tư chắc chắn sẽ hào hứng trở lại rót tiền vào các tài sản. Ngược lại nếu GDP của Mỹ âm thì hoàn toàn giới đầu lưng tư có thể quay lưng với các tài sản và hoàn toàn có thể xảy ra một đợt uh, điều chỉnh bán mạnh. Do vậy cái GDP của Mỹ vào ngày thứ năm cũng khá là quan trọng. Và đến ngày thứ sáu thì như thường lệ chúng ta có thông tin là co PCE chỉ số theo dõi lạm phát của Fed và niềm tin tiêu dùng. Nói chung là hai chỉ số này nếu trong các tuần bình thường thì nó sẽ là quan trọng nhưng nếu trong tuần này thì nó sẽ bị hai cái thông tin là cuộc họp của Fed và thông tin GDP của Mỹ nó lớn át. Do vậy nó sẽ không có nhiều ý nghĩa. Như vậy tuần tới tâm điểm của chúng ta chính là đêm thứ tư ngày thứ năm. Các thông tin quan trọng đều nằm hết ở hai ngày đó. Do vậy chúng ta hết sức chú ý hai ngày này. Nếu các bạn giao dịch trạng thái thì có thể giảm bớt trạng thái trước cuộc họp của Fed và nên giao dịch trở lại sau khi thông tin GDP của Mỹ được công bố. Các bạn ít kinh nghiệm thì tránh giao dịch trong phiên đêm ngày thứ tư và tối ngày thứ năm nhé, khi những thông tin chưa được ra và thị trường chưa phản ánh tin. Đó là xét về góc độ ờ, thông tin. Còn xét về yếu tố kỹ thuật, chúng ta giao dịch đinh ngắn hạn trong ờ, ngày trong tuần thì yếu tố kỹ thuật nó quyết định nó cho chúng ta điểm vào ra, điểm dừng lỗ. Còn yếu độ thông tin nó cho chúng ta cái chen dài hạn thôi mà thông tin thì chưa ra chúng ta chưa thể đoán được chúng ta phải đợi thông tin ra rồi dựa trên thông tin và cái cách thị trường uh, phản ánh thông tin thì chúng ta mới đoán được xu hướng trung hạn còn ngắn hạn thì có lẽ chúng ta giao dịch trong kỹ thuật giá vàng tuần qua thì cậu vàng của chúng ta có hai phiên đi ngang ở quanh 710 sụt giảm mạnh xuống vùng 1680 sau đó bật lên rất mạnh vùng 1739 ờ, đóng cửa vùng 1727 à, với cái xu hướng hiện tại thì rõ ràng chúng ta có thể nhìn thấy cái khu vực vàng ở 168x đây là một hỗ trợ rất là mạnh Đấy. trong năm đã 3 lần vàng test trở lại khu vực này đi lên và đây là lần thứ tư vàng test xuống cái khu vực này theo tôi nó sẽ là nhiều khả năng là khu vực tạo đáy của vàng vì chúng ta nhìn thấy đấy vàng cậu vàng khi tiến về khu vực này cũng đã bị bán xuống vùng quá bán khá là sâu và đặc biệt trên cái ờ, chart đồ thị ờ, tuần ờ, đồ thị 3 ngày thì chúng ta thấy đây là một trong những lần hiếm hoi của cậu vàng trong vòng 3 năm rưỡi nay cậu vàng chưa một lần nào bị tiến đến vùng quá bán trong chat đồ thị 3D cả mà lần này tiến về vùng quá bán do vậy rõ ràng đây là một cái khu vực mua rất là tốt những cái ờ, khu vực này thì tôi cũng đã chỉ rất rõ đây, chúng ta thông qua hai cái chát này chúng ta sẽ nhìn rất là rõ. Cái khu vực vàng xuống 178X ờ, đây. Đấy, chúng ta nhìn trong vòng rất nhiều năm mà vàng không tiến đến khu vực này và đặc biệt là trong chart daily mỗi khi vàng ờ, bị bán vào vùng quá bán xuống dưới 22 sau đó đều phục hồi rất là mạnh mẽ tất cả các đợt đáy của vàng và lần này thì cũng không phải là ngoại lệ đây trong uh, chat 3 ngày thì chúng ta thấy tôi có thống kê cho các bạn uh, học viên của tôi là trong vòng 10 năm chúng ta có 8 lần vàng xuống Đấy, tiến đến vùng quá bán ở dưới 30 thì sau đó vàng đều có mức phục hồi là tối thiểu là 10% trung bình là hay có mức phục hồi tầm 15% sau khi chạm đến khu vực này mà với cái mức giá vàng hiện nay đang 1.715% nó sẽ ứng với giá 250 giá thời gian trung bình sẽ rơi khoảng 3 tháng như vậy khu vực này nếu chúng ta xác định đầu tư trung hạn thì trong vòng 3 tháng thì giá vàng hoàn toàn có thể phục hồi 250 giá tức là đâu đó rơi vào tầm ờ, trên ngàn chín nên đây là một cái khu vực rất là lý tưởng để canh mua không phải canh bán khi tin xấu nhất ra chính là lúc thị trường tạo đáy gió đảo chiều nên quan điểm cá nhân tôi à, với cái xu hướng vàng như vậy thì tuần tới chúng ta canh mua thôi chúng ta vẫn sẽ canh mua quanh à, vùng 80 nhưng mà với cái chen hoàn toàn vàng sẽ có thể tạo mô hình hay đấy tại cuộc họp của Fed trước khi đi lên các bạn nhé có thể là đặt hai đáy cao hoặc có thể là hai đáy thấp chúng ta không thể biết được là vàng sẽ tạo hai đáy cao hay hai đáy thấp đâu có thể hai đáy cao thì nó tạo đến vùng 8x là nó quay lên nhưng cũng có thể nó tạo mô hình hai đáy thấp là nó xuống đến vùng 7x sau đó quay lên do vậy chiến lược tuần tới của chúng ta vẫn duy trì chiến lược mua nhưng biên độ nó rộng hơn một chút chúng ta mua quanh một sáu 1680 nhé chúng ta mua quanh một sáu 1680 cộng trừ đấy ừ, chúng ta mua quanh một sáu 1680 cộng trừ 10 giá như vậy nếu mua cộng thì chúng ta dừng lỗ ở đâu nếu chúng ta mua ở vùng trên 1680 thì chúng ta dừng lỗ khi phá qua 1680 ngược lại nếu giá đã phá còn nếu mà thị trường mà đón xuống có lẽ chúng ta nên mua giải thôi. Cá nhân tôi đánh giá là mua 1680 cộng trừ ở khu vực này. Bạn nào mua cộng trừ ngắn thì chúng ta cộng trừ 5 giá. Bạn nào giải biên rộng hơn chúng ta cộng trừ 10 giá. Thế thôi. Còn điểm dừng lỗ của chúng ta có lẽ phá qua trên này đâu đó sẽ rơi vùng 65. 1665 nhé. Rất nhiều bạn thì kỳ vọng vàng sẽ test về m 200 trên chart tuần. Nhưng cá nhân tôi không đánh giá cao cái xác suất để vàng test xuống khu vực này. Ờ, với cái nến ờ, tuần trước là một nến xanh rút chân khá là mạnh thì nó không cho những cái tín hiệu đảo chiều mà hiện nay cái vùng 80 đang là vùng hỗ trợ mạnh do vậy 1680 cộng trừ sẽ là một khu vực mua tốt mà với những cái tín hiệu màu vàng trên chart 3D đã xuống đến vùng ờ, quả bán sâu và rất là hiếm gặp trong vòng 3,5 năm nay chúng ta chưa nhìn thấy vàng xuống khu vực này bao giờ. Đây chúng ta nhìn thấy này từ tháng 6 20 lần xuống gần nhất của vàng là tháng 6 2018 này. Nó không phải là 3,5 năm đâu. Nếu chúng ta nhìn dài hơn thì 28 à, đến giờ là 4 năm rồi, gần 4 năm rồi. Giờ là tháng 7 năm 2022, 4 năm rồi bạn ạ. Trong vòng 4 năm vàng lại quay trở lại và có lúc xuống đến dưới cái vùng quả bán này. Do vậy, đây là một khu vực mua lý tưởng, một khu vực mua tốt còn chiến lược ờ, daily ờ, trong phiên thì tôi nghĩ là thời điểm này chúng ta nên đợi sau tin sau những thông tin mạnh nhất thì lúc đó chúng ta nên giao dịch daily còn hiện tại chúng ta nên mua giao dịch trung hạn thôi ok đấy là cậu vàng nhé còn đối với dầu à, dầu thì cá nhân tôi đánh giá dầu đang tiếp tục trong xuống đao chen à, chúng ta nhìn hai lần gần nhất mỗi khi dầu phục hồi trở lại thì luôn đến cạnh giữa của kênh giá là dầu bị bán xuống một lần là lên 105 à, tuần qua lên 104.3 do vậy nếu tuần tới xuống chung thì vàng dầu sẽ tìm xuống cạnh dưới của kênh giá đâu đó ở vùng 85 86 à, vùng 85 86 do vậy chiến lược tuần tới nhé chúng ta sẽ canh mua rất là mạnh trung hạn ở vùng 85 86 dừng lúa 83 chốt lời hướng đến 100 105 trường ngược lại nếu giá dầu lên trước thì chúng ta vẫn lấy cạnh giữa của cái kênh giá này để chúng ta bán cạnh giữa kênh giá tuần tới nằm ở 104 chúng ta dừng lỗ 106 chốt lời hướng về cái khu vực ờ, MA 295 đây như vậy dầu tuần tới chúng ta cũng rất dễ giao dịch nhá mua 85 86 dừng lỗ 83 chốt lời 100 105 bán 104 dừng lỗ 106 chốt lời 95 xa hơn là 86 đó là chiến lược dầu tuần tới cũng rất là dễ giao dịch vàng thì chúng ta canh mua 168X cộng trừ cũng rất là dễ giao dịch rồi. Còn ờ, đối với chứng khoán Mỹ thì sao? Trước khi đi phân tích chứng khoán Mỹ và phân tích ờ, các cặp tiền tệ thì chúng ta sẽ xét qua chỉ số DXY nhé. À, ờ, chỉ số DXY chúng ta nhìn thấy rồi. Sau khi chạm cạnh trên của kênh giá à, có một nến búa đảo chiều rất là đẹp thì DXY nhanh chóng giảm xuống 106.5 Cá nhân tôi đánh giá DG sẽ tiếp tục trong cái xu hướng giảm xuống khi nào test đến 104.5 mới có phục hồi nhá. Mới có phục hồi kỹ thuật. Còn xu hướng trung hạn DG sẽ hướng về vùng giá 99100. Do vậy, điều này đồng nghĩa việc đô la sẽ bị chốt lời, ờ, sức mạnh đồng đô la sẽ yếu dần đi sau cuộc họp của Fed tuần này. Cuộc họp của Fed tuần này có lẽ là đỉnh cao nhất của đô la rồi. Cái việc lạm phát đẩy đô la tăng thúc đẩy mạnh giá mẽ đô la tăng và bây giờ là đến lúc giới đầu tư sẽ ra chốt lời đô la. Đấy, chúng ta nhìn thấy chỉ số đô la index cũng đã tiến vào vùng quá mua rất là mạnh. Ờ, quá mua thì sẽ bị chốt lời thôi, nó ngược lại vàng tiến vào vùng quá bán mạnh thì sẽ phục hồi thôi. Đấy, cái phân kỳ ờ, âm đã xuất hiện nhé. Giá tăng tạo đỉnh mới nhưng mà chỉ số RSI thì tạo phân kỳ âm. Điều này hàm nghĩa là thị trường sẽ bước vào cái xu hướng điều chỉnh. Nó phù hợp thôi bởi vì ờ, chúng ta nhìn thấy là đây là một cái kênh giá trong vòng 40 năm của DG và hiện nay DXY đang chạm đến cạnh trên của kênh giá 40 năm. Mà khi đã chạm cạnh trên này thì rõ ràng nó sẽ phải điều chỉnh thôi. Sau khi điều chỉnh. Còn đương nhiên là vùng đỉnh nó luôn có sai số nhá. Nó có thể điều chỉnh rồi có thể lại lên một nhịp ờ, vượt qua đỉnh một ít rồi mình xuống thật thì chúng ta cũng chưa biết được. À, có một chỉ số quan trọng sẽ ảnh hưởng đến chỉ số chứng khoán Mỹ. Đó là chúng ta nhìn thấy là cái lãi suất à, trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm. À, lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ sau khi chạm đỉnh vùng 3.5 hiện nay đang tạo mô hình vai đầu vai và đang có chúa, quá trình đi xuống nhiều khả năng nó sẽ hướng đến vùng giá 2.4 2.5 Đấy, điều này nó hàm nghĩa là lãi suất dài hạn của Mỹ sẽ không tăng quá cao và ở thời điểm này đã chứ còn về dài hơn chúng ta không biết trong vòng mấy tháng tới như vậy thì điều này nó cũng là một chỉ báo cho chúng ta là Fed sẽ không tăng lãi suất quá mạnh tức là không có khả, khả năng xác suất tăng 1% đâu và nhiều khả năng đợt tăng lãi suất này là đợt tăng lãi suất mạnh uh, cuối cùng của Fed trong năm nay và vào cuộc họp tháng 9 khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thấp hơn là khoảng 0.5 thậm chí là 0.25 nếu các điều kiện kinh tế là lạm phát tốt hơn và như vậy chúng ta biết là khi tin xấu nhất được công bố thì cũng là lúc gió đảo chiều thôi có lẽ tin xấu nhất đối với các đồng tiền tệ khác và vàng chính là trong tuần này, giữa tuần này. Như vậy thì chỉ số chứng khoán Mỹ sẽ gần như đón nhận tin xấu nhất rồi thì nó sẽ phục hồi thôi. À, tuần qua nhé, chỉ số chứng khoán Mỹ cũng phục hồi. Rất là phù hợp với kỹ thuật. Đây, chúng ta nhìn thấy. Chiều chứng khoán Mỹ tuần qua đã đóng cửa ngày daily vượt qua vùng 31 à, năm. Sau đó có test lại 31 năm cho chúng ta vào lệnh trước khi lên cao nhất 322 đóng cửa 319 à, ờ, hiện nay nhé chúng ta đang nhìn thấy chỉ số Dow Jones ngắn hạn thì đang đi trong kênh sideways up đấy trong cái kênh giá sideways up này và với cái kênh giá sideways up này thì uh, xu hướng chung của chúng ta sẽ canh điều chỉnh để mua lên thôi à, nếu với những tin tức của Fed họp nếu không có gì bất ngờ thì nhiều khả năng giá sẽ hướng về vùng giá cạnh dưới của kênh giá này là đâu đó quanh 314 ờ, sau đó sẽ phục hồi đi lên tiếp tục đi lên hướng đến vùng giá 328 trường ngựa nếu có diễn biến bất ngờ là Fed tăng lãi suất 1% tất nhiên là xác suất rất thấp nhé gần như bằng không Đấy. thì lúc đó cái chỉ số Dow Jones này mới có khả năng điều chỉnh xuống đến vùng 30 năm sau đó vẫn đi lên bởi vì kể cả lần này Fed tăng lãi suất mạnh thì nó cũng là lãi suất mạnh nhất và sau đó nó sẽ tăng uh, thấp dần đi thì chúng ta biết tin xấu nhất đã ra thì đồng nghĩa việc thị trường chạm đáy. Do vậy cá nhân tôi đánh giá chỉ số chứng khoán Mỹ sẽ tiếp tục đi lên. Tôi thiên về hướng là thị trường sẽ bị điều chỉnh khi Fed tăng lãi suất 0,75%. Đấy. Và thị trường điều chỉnh về vùng 313, 314, sau đó sẽ lại phục hồi đi lên 327. Như vậy chúng ta hoàn toàn có thể canh mua quanh vùng 313, 314, chúng ta dừng lỗ 1% là 3 300 giá là 31 và tiến lên chốt lời thì là 1.300 ờ, giá ở vùng 317 à 327 hoặc là GDP của Mỹ nhé lao xuống âm và thị trường bị bán tháo mạnh thì lúc đó thị trường có thể test về cái khu vực là 30 năm à, nếu chúng ta bị dừng lỗ khu kỳ lệnh ở 31 thì chúng ta sẽ tiếp tục canh mua 30 năm chúng ta sẽ dừng lỗ ở 30 ngàn và chúng ta chốt lời vẫn hướng đến vùng 327 nhé đó là chỉ số Dow Jones đối với chỉ số S&P 500 Đối với chỉ số SP500 nó cũng đang đi trong kênh sideways up thôi. Nếu không có gì thay đổi chỉ số SP500 này sẽ điều chỉnh về quanh uh, 3.900 3.900 sau đó sẽ tiếp tục phục hồi lên 4.050 trường hợp xấu nhất thì chỉ số SP500 sẽ bị điều chỉnh về 3.760 sau đó cũng vẫn phục hồi lên do vậy chiến lược chúng ta cũng canh mua thôi dừng lỗ 1% cho tôi nhé là 40 điểm còn chốt lời chúng ta chốt lời 100 điểm rồi thôi. Đối với chỉ số Nasdaq 100 Cũng tương tự chỉ số Dow Jones và S&P 500 thôi Đang đi trong kênh sideways up này Do vậy cái hướng đến tiếp theo của chỉ số Nasdaq Nếu bị điều chỉnh thì chỉ số Nasdaq sẽ test về vùng 12.000 Đấy Và hướng đến tiếp theo là vùng 12.000 8 Xa hơn là 13.000 còn nếu trường hợp điều chỉnh sâu chỉ số Nasdaq có thể hướng về vùng 11.6 nhưng sau đó vẫn tăng lên thôi 12.8. Do vậy xu chính của chúng ta canh mua thôi nhé. Chúng ta có thể canh mua vùng 12.000. Nếu mua vùng 12.000 chúng ta dừng lỗ 200 giá cho tôi 11.8. Nếu lệnh này bị dừng lỗ về 11.6 11.5 chúng ta vẫn tiếp tục canh mua nhé. Nói chung xu chung của chỉ số là chúng ta đợi dưới mua lên khi đáy đã xác nhận rồi. Những thông tin xấu nhất sẽ ra tuần này là kết thúc thông tin xấu và từ tháng sau những thông tin nó sẽ bớt xấu hơn tốt thì không đúng bớt xấu hơn mà chúng ta biết bớt xấu hơn là lại trở thành tốt rồi đó là đối với chỉ số chứng khoán Mỹ còn đối với các cặp tiền tệ thì rõ ràng là để DXY tạo đỉnh thì các cặp tiền tệ cũng sẽ tạo đáy và đi lên thôi do vậy à, đối với cặp Yên thì chúng ta nhìn thấy cũng đã nhìn thấy dấu hiệu tạo đỉnh của Yên rồi nhiều khả năng Uyên sẽ tiếp tục đi xuống và chiến lược tuần tới của chúng ta đối với Uyên thì nếu thị trường đi lên tạo mô hình hai hai đỉnh chúng ta nhìn thấy cặp nối đảo chiều trên đồ thị tuần này đó đã xác định cặp nến đảo chiều rồi do vậy chúng ta canh bán thôi chúng ta bán thế nào đây chúng ta nhìn thấy cái đỉnh này bây giờ chúng ta sẽ bán theo cái chen này nhiều khả năng uh, ờ, Uyen sẽ bị kháng cự đây chúng ta bán phía dưới thôi nếu giá phục hồi lên trở lại 385 chúng ta bán chúng ta dừng lỗ qua đỉnh 395 chốt lời trước hết chúng ta hướng về cái đáy hôm trước 365 xa hơn thì hướng về 34 đấy còn đối với uh, euro đối với euro thì chúng ta kỳ vọng euro sẽ tạo mô hình hai đáy sau đó đi lên đó tạo mô hình hai đáy do vậy chúng ta canh mua quanh đáy cũ thôi nhá canh mua quanh một thôi à, canh mua quanh một cộng trừ 20 pip chúng ta dừng lỗ qua đáy cũ 930 chốt lời thì uh, à, 250 giá 10250 rất là dễ thôi không canh bán gì hết nhá đối với đồng bảng có lẽ là chúng ta kỳ vọng là nếu các đồng tiền khác bị bán mạnh thì nó cũng chỉ là tạo mô hình hai đáy rồi đi lên đó mô hình kỹ thuật tốt đồng bảng cũng tương tự vậy thôi chúng ta sẽ chờ đợi một mô hình hai đáy để đi lên do vậy chúng ta canh mua thôi nếu đồng bảng hiện nay đang là 1.2008 nếu đồng bảng điều chỉnh về 1.1180 200 pip thì chúng ta mua vào chúng ta dừng lỗ qua đáy thôi 1.111720 và chốt lời chúng ta chốt lời 300 pip 1180 thì 1210 đó thế thôi rất là đơn giản đối với đồng à, USD trên Canada đối với đồng này thì có lẽ chúng ta không có điểm giao dịch đâu đồng này tuần này chúng ta không giao dịch nhá đối với đồng đô la Australia trên USD thì cũng tương tự như đồng à, bảng và đồng EU thôi chúng ta canh mua tại vùng đáy khi tạo mô hình hai đáy chúng ta kỳ vọng sẽ tạo mô hình hai đáy đây 0.6710 đấy 0.6710 6720 dừng lỗ 5 60 à, pip cho tôi giờ này thì phải dừng lỗ 60 pip 50 pip thì có lẽ không ổn trong tuần này tuần này thị trường biến động mạnh Hiện nay đang 0.6925. Như vậy giảm 200 pip chúng ta mua. Chốt lời thì chúng ta mua chốt lời 300 pip tuần này nhé. Tuần này chúng ta dừng lỗ 60 pip chốt lời 300 pip. Đồng ờ, NZD USD cũng tương tự vậy thôi. Chúng ta cũng canh mô hình hai đáy thôi nhé. Hiện nay đang 0.6252. Ờ, chúng ta canh mua 0.6100 6080 6100 điều chỉnh đâu đó tầm 150 à, 170 pip. Chúng ta chốt lời đồng này 250 pip thôi. 0.63 50. Còn dừng lỗ thì 0.6020. Đốm đồng bảng trên yên Bảng trên yên thì tôi không nhìn thấy xu hướng rõ ràng đâu. Có lẽ bảng trên yên chúng ta không giao dịch. Trừ khi đồng bảng trên yên quay trở lại test lại đỉnh nhá. Nếu đồng bảng trên yên test lại được đỉnh vùng 169 thì chúng ta bán. Chúng ta dừng lúm 170 và chốt lời 165 cho tôi. Đồng bảng trên yên đang biến động rất là mạnh. Đó là toàn bộ phân tích nhận định tuần cuối cùng của tháng 7. Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công. Quý đầu tư lưu ý tuần này thì có thông tin rất là mạnh nhá. Và tôi lưu ý một à, điểm nữa là về thị trường coi nhá thì BTC đã chạm đáy đỉnh ngắn hạn rồi BTC sẽ bước xu hướng điều chỉnh chúng ta cũng rất thành công khi chúng ta mua BTC ở 18k và chốt ở 23 24k rồi bây giờ có lẽ BTC sẽ có một cái nhịp điều chỉnh xuống quanh 21k trước khi tăng trở lại vùng giá 27 30k do vậy quý sư vị hết sức lưu ý ngay cả những học viên của tôi thì khi mà BTC ở vùng 18k thì tôi khuyến nghị mọi người mua rất là mạnh Đây, tôi khuyến nghị mọi người mua BTC quanh 18k cộng trừ. Có thể hâu 1 phần 2 lệnh khối lượng để chờ 30k. Còn 1 phần 2 thì lướt sóng trong biên độ là 18-23k. BTC đã vòng lên khá nhiều vòng ở cái khu vực này. Hiện nay thì có lẽ là BTC. Đây, khi BTC về 17k9 này thì tôi khuyến nghị mọi người chúng ta cứ mua mạnh thôi. Không vấn đề gì. Mua 17k9 chốt 22k mua lại ở 18kx đó. và thực tế thì BTC cũng chạy khá nhiều vòng ở khu vực đấy Bây giờ thì đang là vùng đáy rồi Giờ không phải lúc sợ Quý vị cứ cay mạnh dạn và mua lên thôi nhá Chúng ta nhìn thấy lúc xuống 17k6 này Chạy lên 22k này Lại chạy xuống này 18k5 này Đấy vẫn là khu vực rất là đẹp Chạy lên 23k sau đó lại chạy xuống 18k8 này còn bây giờ thì đã vượt lên được 24K rồi, 24K2 rồi. Thì sẽ điều chỉnh xuống thôi. Khi mà BTC lên đến 24K thì tôi cũng có nhắn mọi người chúng ta chốt lời ở khu vực đấy. Đây. BTC lên 24K này. Chốt lời. Mua lại quanh 22 21 này. Nói chung là chúng ta đầu tư thì nhiều lúc chúng ta không nên quá quan trọng đúng hay sai ngắn hạn. Quan trọng chúng ta phải view chính view chính của thị trường hiện nay ví dụ như vàng view chính của nó là đây là đang vùng tạo đáy trung hạn đi lên không phải đi xuống đâu bạn nhé rất nhiều bạn vé ra thị trường nghìn năm nghìn sáu không có đâu bởi vì cái việc vàng ở 2.000 này mà xuống được đến dưới ngàn bảy tôi đã view từ lâu rồi đây các bạn có thể trở lại cái vùng lâu nay thì tôi không phân tích trên trading view bởi vì nó cũng có nhiều cái nó không ấy đây ngay cả khi BTC ở phía dưới này thì tôi viết ra xu hướng hoặc là chứng khoán Việt Nam lúc ở đỉnh chứng khoán Mỹ lúc ở đỉnh cái kết quả thì nó nhìn nó rất là rõ thôi đây chứng khoán Việt Nam đây chúng ta nhìn thấy này đấy đỉnh phân phối này đúng bước vào 3 tháng kéo chưa có phải là đúng là những tháng đáng quên không 3 tháng đáng quên của chúng ta không chúng ta nhìn thì chúng ta nhìn ngắn nhiều khi chúng ta nhìn ngắn quá thì chúng ta hay bị lỡ cơ hội Dow Jones của chúng ta này vàng của chúng ta này đấy đây này cái ngày vàng ở mùa 2000 này tôi vẫn phân tích là không phải lúc để mua mà đây chúng ta nhìn này đấy sau đó là vàng của chúng ta đúng là 2000 là đỉnh mà mức điều chỉnh trước đó tôi đều chỉ ra điều chỉnh tối thiểu 20%. Đấy, vì trong những lần trước đó vàng đều điều chỉnh như vậy khi có những tín hiệu tiến vào vùng quá mua mạnh và lần đó điều chỉnh 2% chúng ta có nhớ là vàng lúc đấy 2075 xuống đến 1007 không? 2% 680 thì chính xác hơn. Ok, chúng ta đầu tư chúng ta nhìn dài một chút và nhé. Và chúng ta nên đi theo một xu hướng chính thôi. Đấy, còn nếu những cái giao dịch ngắn hạn hàng ngày các bạn đặt dừng lỗ chốt lời thì tôi không nói đấy là cái mặc định rồi cái đấy các bạn giao dịch theo hướng nào được mua lên bán xuống đều được đấy. nhưng nếu các bạn mà giao dịch theo lệnh follow trend thì chúng ta nên đi theo xu hướng chính là khi mà ở vùng quá bán thì chúng ta canh mua chứ không canh bán vùng quá mua thì chúng ta canh bán chứ không canh mua đó là nguyên tắc rồi chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công nhé